ok Ở phát tao đi với ai vậy? Oh, Z thôi xong team rồi You fucking bitch Đổ bớt thằng này đúng Và mình đã chết, nice Nó chết không? À, 20 máu What the hell man Oh, fuck e. my life Yeah. Okay. Mùi điểm đền đền sao nhỉ? Yeah man, let's fucking go. Cái băng rồi. Mày solo với Sion á, mày tuổi. À, yeah man, let's go, let's go. Okay. này sống mod không nhỉ? Có. À, có gì để hất tung không? Có Tất nhiên đây chỉ là câu hỏi tu từ thôi bởi vì không có R nhưng mà Are ờ, you bitch? Oh wow Ok, oh, wow. đây Đó, yeah, bóng tù em thôi, Huấn Yeah, dude Yeah, là điều những những điều mà Yasuo hay làm đúng không? Dính này Đức có tưởng kiểu gì vậy? Kẻ wow, dính dính lính oh, Cũng tính là dính rồi Đấy nhá, 8 giây nữa tao dịch chuyển ra sau lưng nó luôn này À thôi, con này dịch chuyển đâu có nhở À thôi, thôi không nên đâu Oh shit Chuyển làm gì anh Ok, chuyển đến bắt nó giết được một người rồi Ô, oh, tao tích cùng thần Fury Tao tích cùng thần Fury What the fuck What the fuck Woo. Mày quá hùng xe You à. fucking fuck Ô oh, nó cơ cơ. oh, chú ý gì, chú ý gì. Tao tin lụt đi, đừng ờ, on nha. On mẹ mày. What the hell? <laughs> What the fuck? On được mà. Không không được. Mày phải được. trúng combo và mày không bao giờ trúng combo là một trọng khác gì Chị mày, tao thích con on. What the fuck? Mày pick on tao reborn từ chỗ oh. chơi vị trí chỉ đợt. Oh fuck. Ông thang nó bô, thang đi chung cương nè Oh shit. Lần cuối cùng hình chơi rank với hình được cả đi 22 Wow, tao có một ý tưởng rất tuyệt vời Cướp rừng Oh shit, Mundo có ý tưởng giống tao oh. Let's go Bình lưu, bình lưu, Oh, oh shit, oh shit Quy nó đi, boom Oh wow, oh wow, oh wow, oh wow, oh wow, oh wow. Boom Holy Chơi đó. Băng trụ level 1, băng trụ level 1, băng trụ level 1, băng trụ level một, Boom, double kill. Nhưng biết áo chết rồi. Áo cái gì rồi. ô hất tung cực căng. Tao nghĩ đây, tao thiết nghĩ đây chỉ là lần duy nhất mày dám combo trong cả trận này. Mày cũng cứt, bố mày chơi Adam hơn tính chất bằng con này thằng nhau. Wow, ok. Đây, là cái đường cong lên chứ không phải là cái đường thẳng như là giờ cái chỗ máy hay combo rồi. Không. Đây là đường cong không nó chụp không thế trụ không nó chụp không mày đánh trước đi mày đánh trước đi mày đánh trước oh shit nó có tốc biến đánh nó đi rồi rồi ok rồi, nice, nice nice đừng chết chặn là trụ chặn là trụ ừ, ừ, ừ. bây giờ thì gg thôi nó vẫn số à đây là lần đầu tiên tao bắt đầu với ba một tại sao à, ok nó nó cấp mày 5 mày cướp mày chơi như cướp mày chơi như cướp mày chơi như cướp không bố bất tử Holy ừ. shit ừ. man Tao có skin nào khác ngoài Yasumaki không nhỉ? Oh shit có, có này Yasumaki Đấy ta đoán đúng rồi, mày rồi phải cho tao 50 nghìn Cái điều khoản đấy nằm trong cái hợp đồng nào vậy? Đừng đi bot chứ thằng kia mày chưa top đấy À nhớ quên quên quên quên Mày mua đồ giúp bọt rồi thằng đần À Ra xuống lớp chứ cũng rơi được không đấy Wow Easy ấy quá tôi tông vâng. thiệt ok tao là thằng sáng giật game đi tình cháu nghe nó đó. tình cháu cách nó đó thì tao là thằng sáng giật game đi đúng vậy à. đẹp lính đi đẹp lính đẹp lính Oh, tao biết rồi tao là thằng nhất tim ô lên rồi tao nhiều hỏi. năm nhất tim quá xịn wow. wow. nhiều năm nhất thứ hai tim quá xịn wow nhiều năm nhất thứ hai tim luôn quá xịn <laughs> oh fuck thôi xong tôi rồi tao đi với thằng Yasuo thông thao bảy không sao mày đi bot đúng không không tao đi mid bởi không. vì Em wow, quá em ờ, không tốt chết mất em đi pha ok tao vừa tao vừa đổi mạng với dân ôi rồi phải đây là phải tất cả thằng thằng cái xua ok đánh đức đánh đức chơi anh chơi anh chơi anh đúng rồi tao chạy tao chạy tao chạy tao chạy cứ lát hơn cứ lát hơn cứ lát rồi ui cao đấy ô tao vừa solo kia ra solo bảy oh shit quá ngầu gì để Ê. CC không? Không Đúng có. Tôi nhá. là là không. Oh fuck. Thằng gì? Trời ơi. Oh shit, you Còn fuck. Quả này tao có lỗi file không nhỉ? Nhưng tao có lỗi. Không. Quả này tao chơi bụi trên cơ mà. What the fuck? Ô lên lên lên bù oh, hai bù hai bù hai. Echo mất ulti, Echo mất ulti. Liệp hai sang, liệp hai sang. You fucking bitch. Thật lạc đâu. ra xong nha Oh shit Buồn quá Có tiền không? Dạ người Yeah man Oh wow Hết tung ai, hết tung ai Ôi, hết tung đâu, hết tung đâu Ờ đúng ừ, rồi, đúng rồi Boom Boom Boom Rồi cảnh đẹp ấy 60 mid field Trời ơi Oh wow, mày chạy được à <laughs> You fucking bitch Yeah dude, tao đang cày nát kìa, what the fuck ừ. Hashtag R em dạ. Hashtag R, <laughs> what the fuck Tao <laughs> cũng về hashtag R 3R, oh ok <laughs> Mới 9 y 9 mới hai y chín mới 4 y chín mới Oh wow, tao ăn luôn rồi Thật đúng không? Oh, bây giờ tao mới nhận ra tao là thằng duy nhất trong team mình đang có dương mạng Tao chết rồi mình đánh thật đi, đánh được, đánh được, đánh được, có tao vào Có tao full năm à thôi, giờ đánh được Oh wow, à. tạm biệt Tao tưởng <laughs> đi <laughs> rớt cũng cơ giờ thì tao không còn là thằng dương mạng rồi Thắng ơi, đang hải hết ờ, Hả? Bây giờ tao Không sao đâu Tao đã chứng minh được tao có thể hơn được thằng Yasuo thông thuộc bảy quá à, tao xém được nhiều đam nhất tim kìa tao nhiều đam thứ hai tao nhiều đam nhất ừ, tuổi từ dưới lên à